thế giới vẫn quay còn tôi vẫn ở đây đưa bàn tay lên trời xanh ôm trọn vào một khoảng trời nhỏ bé giữa những khát khao cơ mà chỉ tôi với riêng tôi để nằm nghe một bài ca về tình yêu chân ngắn lang thang một mình cũng chẳng làm sao bao lâu nay tôi đã dần quen rồi đâu, như nào à thế đi, đi đường này đi đâu à. wow đẹp quá hello cậu ơi tụi mình kiểu lấy cái đào nhá rồi, cho tôi mình một chậu rồi Chỉ có trong tim mà thôi Nên đừng có ai hằng mộng mơ Đến tụt liều tranh với hai của tim vàng Lang thang một mình cũng chẳng làm sao Bao lâu nay tôi đã dần quen rồi quen rồi quen một mình như thế Yêu thêm một người có chắc là mình sẽ cứ lên hay là chỉ Thank you.